Xin chào Việt Nam Hôm nay chúng ta sẽ học về SSO trong Angular Tôi đang tạo một ờ, project mới có tên là ASSO để học bài này Tiếp đến ta sẽ cài code 2 OIDC cho ứng dụng để làm được điều đấy ta sẽ CD vào trong bây giờ hãy gõ npm install angular hot 2 ngang oidc to to save khi đã chạy xong hãy gõ ng sơ để chạy chương trình Đây là ứng dụng Angular mặc định. Chúng ta hãy thay đổi nó. Ta sẽ vào Visual Studio Code di chuyển đến ờ, thư mục của chúng ta. Trong folder suộc app file app.common.html hãy mở ra và xóa hết đi bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm hai button là button login và button logout Để thêm phần sinh động, tôi sẽ import bootstrap 4. Tôi sẽ mở bootstrap 4 ở WCAP School để copy thư viện. Sau đấy, ở trong file index.html, tôi sẽ paste những hướng dẫn này vào. quay lại app component.html của chúng ta chúng ta sẽ thêm các class để làm màn hình của chúng ta thêm sinh động về phần bootstrap nếu bạn nào chưa biết thì hãy xem lại những video về bootstrap của tôi để có thể hiểu rõ hơn video về bootstrap tôi sẽ để ở dưới trong phần mô tả có thể thấy là bức tranh của chúng ta đã đẹp hơn hẳn tiếp đến ta hãy cho sự kiện tạo sự kiện cho hai button này để có thể config gọi function ở dưới sau đấy ta phải định nghĩa hai function này ở trong iapp component ts tiếp đến ta sẽ tạo một component home ta sẽ mở một comment line nữa cd vào trong project của chúng ta và tạo mới một component home đang có lệnh ng generate component chạy xong các bạn có thể thấy khi chạy xong các bạn có thể thấy một folder home ở trong thư mục chuột của chúng ta tiếp đến hay gọi home component ở trong app.component.html bạn đã có thể thấy là ta đã gọi được Home Component. Tiếp đến ta sẽ cài đặt một số thay đổi trong app.module.js. Ta sẽ import các thư viện cần dùng để chạy SSL. Thư viện OAuth module thực hiện HTTP client module để có thể chạy được thì ta cũng phải import hai module ở dưới này bây giờ ta cần tạo file config cho SSL của chúng ta bên trong thư mục app ta sẽ tạo một file mới config ts để lấy chuột code config link uh, github tôi sẽ để dưới phần mô tả đây chúng ta sẽ cái phần ờ, config này copy và paste vào thư mục vào file ra đầu trong config ts của chúng ta bây giờ ta sẽ vào app component.ts để tạo một constructor sau đấy ta sẽ inject service hay còn gọi là tiêm service vào trong này và gọi và tạo ra một hàm config single on để gọi service đầu tiên đầu tiên ta sẽ gọi config của service sau đấy sẽ chuyển à, hằng đã khởi tạo trong service hằng chúng ta đã khởi tạo và chuyển vào đây vẫn có lỗi là do ta chưa import vào ta hãy nhấn vào quick fix import tiếp đến ta sẽ khởi tạo một uh, token validation handler và cuối cùng ta sẽ gọi hàm Last Discovery Document and Child Login Ta đã định nghĩa xong hàm config Tiếp đến, hãy gọi hàm config ở trong constructor Trong hàm login Ta hãy gọi hàm init implicit follow trong hòng logout thì ta sẽ đơn giản gọi phương thức logout của service Hãy lưu tất cả các file và thử test trên chương trình chương trình của chúng ta sẽ chuyển đến một service test đâu các bạn hãy dùng user mặc định login vào yeah đã thành công rồi đấy thì kiểm tra button logout đã hoạt động rồi ạ bây giờ chúng ta hãy thiết định cho khi nào login vào thì à, Common Home của chúng ta mới hiện để thực hiện điều này ta sẽ khai báo một hàm token get token đầu tiên ta sẽ khởi bạo một biến tên là claim là gọi hàm get identity claim của service nếu login thành công ta sẽ trả về claim không ta sẽ trả về null tiếp đến hãy vào trong app trong công nền html thêm một uh, à, gif token như vậy khi nào ta login thì uh, à, component home của chúng ta mới xuất hiện thử kiểm tra nào đã không còn uh, home common chúng ta hãy thử đăng nhập à, như vậy là đã hoạt động Bây giờ chúng ta sẽ sửa một chút ở trong ờ, HTML của Component Home. Tiếp đến cái ờ, config button login và logout. Nếu chưa login thì ờ, button login sẽ hiện còn khi login rồi thì button logout sẽ hiện chúng ta hãy thử chúng ta hãy cùng thử kiểm tra vậy là khi ta login rồi thì button login sẽ không còn chỉ còn button logout khi ta chưa login thì button login xuất hiện button logout của chúng ta sẽ đi tiếp đến ta sẽ config ta sẽ config cho app của chúng ta sẽ tự động nhảy đến trang login của SSO không cần phải nhấn button login ở trên trang login tất cả những gì chúng ta phải làm là bỏ chữ trai ở đây các bạn có thể thấy là file của chúng ta sẽ tự động nhảy đến trang Shadow Login Chúng ta hãy thử lại Tự động di chuyển luôn Như vậy là đã hết bài học ngày hôm nay Hẹn gặp lại các bạn ở những Nếu bài tiếp theo. Nếu các bạn thấy video hay, hữu ích, hãy ấn nút like, chia sẻ để ủng hộ kênh và đừng quên nhấn nút subscribe để theo dõi những video mới nhất của mình.